khi mô tả dịch bệnh Covid-19 giải thích là rằng ông sử dụng cụm từ này bởi vì Trung Quốc là đã vu khống cho quân đội Mỹ theo đài CNN. Tin trên báo Tuổi Trẻ Online. Tôi không đánh giá cao về việc Trung Quốc cho rằng là quân đội Mỹ đưa virus vào Trung Quốc. Quân đội chúng tôi không đưa virus này cho bất cứ ai, ông Trump nói là một cách một cuộc họp ở Nhà Trắng. Trung Quốc đã tung tin sai lệch rằng là quân đội chúng tôi mang virus vào nước họ. Đây là thông tin sai. Tôi phải gọi virus này bằng cái tên mà nó xuất hiện đầu tiên hơn là tranh luận với họ. Nó nguồn gốc từ Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ đây là một cụm từ rất chính xác theo như ông Trump nêu. Tổng thống Trump cũng phản ứng các ý kiến cho rằng là vì sao cho rằng là cụm từ virus Trung Quốc là kỳ thị. Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng là việc Trung Quốc nếu nói quân đội Mỹ đưa virus vào đây thì mới tạo ra sự kỳ thị. Theo như ông Trump khẳng định. Hôm 17 tháng 3, ông Trump viết lên Twitter lần đầu tiên gọi là virus, tên gọi là Chinese virus. Nước Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ các ngành tư, ngành như hàng không và lĩnh vực khác đang bị ảnh hưởng đặc biệt do virus. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước đây, Tổng thống Mỹ đã từng gọi virus corona chủng mới gây ra bệnh đường hô hấp cấp COVID-19 là một con virus nước ngoài ngay sau bài đăng này thì tài khoản Facebook của trang Nhân dân Nhật báo Vero Daily của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài bình luận phản bác. Dưới cùng bài viết ghi tên là các giả Curtis Stone. Rõ ràng là cái tweet của ông ấy đã sai vì cái tweet này đánh đồng người dân Trung Quốc. Nó là một căn bệnh mà xem Trung Quốc là một cái bao đấm bút sinh. Bài bình luận có đoạn như vậy. Cũng trong ngày 17 tháng 3 thì Bộ Ngoại giao nước này cũng đã lên tiếng phản đối tweet của ông Trump Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng nói rằng là virus Trung Quốc của ông Trump là bôi nhọ Bắc Kinh. Ông nói rằng trước hết Mỹ nên quan tâm đến cái vấn đề của Washington. Và video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video sau. Thân ái và chào tạm biệt quý vị và các bạn.